Slangy Music Kenny Duy Tân Dân Quảng Ngãi Chu Thi Quam Phò khi tôi cầm cây viết trên tay và cảm xúc chảy thành dòng là lúc Dòng máu lan tràn khắp cơ thể là dòng huyết mạch của sông trà khúc Nắng về chiều giờ cũng dần khuất, sâu đỉnh núi một chút Nỗi nhớ quê bắt đầu dùng dập người con xa xứ xin gửi đến người một khúc ca vật đó là khi xa quê rồi tôi mới thấy nhớ nhớ cánh đồng thơm mùa lúa chín nhớ từng cánh diều của những ngày thơ nhớ từ thành phố đông người nhớ đến con đường thôn quê lối vắng nhớ vị ngọt của mạch nha nhớ đêm vị mặn sao hình mũ trắng nhớ cơn gió mát khẽ tạt vào lòng khi đứng một mình trên núi thiên ấn nhớ cảm giác được uống vài chai bờ kè nhộn nhịp khi phố lên đèn và công viên ba tơ nơi lần đầu tôi gặp người ấy là nơi bắt đầu tình yêu thật đẹp vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay tôi muốn được đi xích lô xung quanh quảng trường và tôi muốn được ngậm một chút hương quế trà bồng như vẫn còn vương Tôi muốn ngủ trong ngôi nhà có mẹ có cha ở đất nghĩa hành Quảng Ngãi ơi nhớ lắm, đất mẹ thân thương nơi tôi sinh Nếu ai họ tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh với tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nếu ai họ tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người người Quảng Ngãi Nếu so sánh với tôi với họ tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nhớ người dân Quảng Ngãi giải nắng dầm mưa Chân lắm tay bùn đôi vai vác nặng Vẫn âm thầm đưa những đồng tiền đó lên đất dạy thành Nuôi con ăn học thức khuya dậy sớm hỏi họ có mệt Họ đáp rằng không Có người nói với tôi cuộc sống của họ đơn giản là sự hy sinh cho tất cả những người mà họ yêu mến cả đời Họ không chỉ sống vì mình, da răm nắng, tóc bạc đầy Họ phải từng ngày chống chọi khó khăn và trong dáng người nhỏ bé gầy hao là một ý chí lớn hơn gấp ngàn lần Tình thương người đã là truyền thống, từ đời này sang đời khác Họ tập cho mình thói quen tự lập và không dựa dẫm vào người khác Mẹ tôi nói điều tối kỵ nhất của người quê ta là tính lười nhác Có câu mày sắc có nghề nên kim câu nói mà cha tôi vẫn thường nhất và tôi luôn tự hào là người con Quảng Ngãi Tôi xa quê đã mấy năm trời và từng nỗi nhớ nó vẫn còn đây Vẫn còn bay trong bài hát con gửi về đất mẹ kính yêu Nhớ Quảng Ngãi thân thương một dòng cảm xúc lúc về chiều Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh như tôi với họ tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung Tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh với tôi với họ Tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi họ Quảng Nghĩa Music Kenny Duy Tân Dân Quảng Ngãi Chu Thi Quang Phò khi tôi cầm cây viết trên tay và cảm xúc chảy thành dòng là lúc Dòng máu lan tràn khắp cơ thể là dòng huyết mạch của sông trà khúc Nắng về chiều giờ cũng dần khuất, sâu đỉnh núi một chút Nỗi nhớ quê bắt đầu dùng dập người con xa xứ xin gửi đến người một khúc ca và đó là khi xa quê rồi tôi mới thấy nhớ Nhớ cánh đồng thơm mùa lúa chín Nhớ từng cánh diều của những ngày thơ Nhớ từ thành phố đông người Nhớ đến con đường thôn quê lối vắng Nhớ vị ngọt của mạch nha Nhớ đến vị mặn sao hình mũ trắng Nhớ cơn ờ. gió mát khẽ tạt vào lòng Khi đứng một mình trên núi thiên ấn Nhớ cảm giác được uống vài chai bờ kè nhộn nhịp Khi phố lên đèn và công viên Ba Tơ Nơi lần đầu tôi gặp người ấy là nơi bắt đầu tình yêu thật đẹp Vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay Tôi muốn được đi xích lô xung quanh quảng trường và tôi muốn được ngậm một chút hương quế trà bồng như vẫn còn vương Tôi muốn ngủ trong ngôi nhà có mẹ có cha ở đất nghĩa hành Quảng Ngãi ơi nhớ lắm, đất mẹ thân thương, nơi tôi sinh Nếu ai họ tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh như tôi với họ, tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nếu ai họ tôi đến từ đâu, tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung, tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh với tôi với họ tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nhớ người dân Quảng Ngãi giải nắng dầm mưa Chân lấm tay bùn đôi vai vác nặng Vẫn âm thầm đưa những đồng tiền đó lên đất xây thành Nuôi con ăn học thức khuya dậy sớm hỏi họ có mệt Họ đáp rằng không người nói với tôi cuộc sống của họ đơn giản là sự hy sinh cho tất cả những người mà họ yêu mến Cả đời họ không chỉ sống vì mình Da răm nắng, tóc bạc đầy Họ phải từng ngày chống chọi khó khăn Và trong dáng người nhỏ bé gầy hao là một ý chí lớn hơn gấp ngàn lần Tình thương người đã là truyền thống Từ đời này sang đời khác Họ tập cho mình thói quen tự lập và không dựa dẫm vào người khác Mẹ tôi nói điều tối kỵ nhất của người quê ta là tính lười nhác Có câu mày sắc có nghề nên kim câu nói mà cha tôi vẫn thường nhất Và tôi luôn tự hào là người con Quảng Ngãi Tôi xa quê đã mấy năm trời và từng nỗi nhớ nó vẫn còn đây Vẫn còn bay trong bài hát con gửi về đất mẹ kính yêu Nhớ Quảng Ngãi thân thương một dòng cảm xúc lúc về chiều Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh như tôi với họ tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Nếu ai hỏi tôi đến từ đâu tôi là người Quảng Ngãi Nơi tôi sinh ra là ở miền Trung Tôi là người Quảng Ngãi Nếu so sánh như tôi với họ Tôi đây chẳng bằng ai Nhưng tôi chưa chắc người dân nơi đâu đã hơn được người dân Quảng Ngãi Quảng Ngãi Music Kenny Duy Tân Dân Quảng Ngãi Chu Thi Quang Phò khi tôi cầm cây viết trên tay và cảm xúc chảy thành dòng là lúc Dòng máu lan tràn khắp cơ thể là dòng huyết mạch của sông trà khúc Nắng về chiều giờ cũng dần khuất, sâu định nuôi một chút Nỗi nhớ quê bắt đầu dùng dập người con xa xứ xin gửi đến người một khúc cơ và đó là khi xa quê rồi tôi mới thấy nhớ Nhớ cánh đồng thơm mùa lúa chín Nhớ từng cánh diều của những ngày thơ Nhớ từ thành phố đông người Nhớ đến con đường thôn quê lối vắng Nhớ vị ngọt của mạch nha Nhớ đêm vị mặn sao hình mũ trắng Nhớ cơn gió má khẽ tạt vào lòng Khi đứng một mình trên núi thiên ấn Nhớ cảm giác được uống vài chai bờ kè nhộn nhịp khi phố lên đèn Và công viên Ba Tơ Nơi lần đầu tôi gặp người ấy là nơi bắt đầu tình yêu thật đẹp Vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay Tôi muốn được đi xích